Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, how's it going? Good. How have you been? Are you good? Are you watching football right now? Are you watching football right now? Sao con? Mới tải được cái snap camera của anh à, mới tải snap camera đâu rồi? Mở lên cô xem nào. Cô cứ đợi con một tí, con chuẩn bị rất hình. Dạ. Các dạ. con có đang xem bóng đá không thể Đang có không, Việt Nam với cả Đông Timor đúng không? Ừ, hình như là không vào quả nào nhỉ? Đang ờ, hòa không đều à? Hết giờ chưa? Full time chưa? Vẫn đang hiệp hai cô ơi. Vẫn đang hiệp hai à? Vẫn đang hiệp hai. Thế, Việt Nam có định thắng không vậy? Ờ, con nước Pimon nó cứ làm sao ấy cô Chứ chắc là vậy đâu cô Cô nhớ là bóng đá nữ Bóng đá nữ hình như là xử Campuchia 7-0 đúng không? Bất cam đi Ok, bây giờ ta sẽ học tiếp nha. Hôm nay cô chuẩn bị nhiều quiz lắm. Nên chúng ta xong nhanh phần này. Cuối cô. Dạ. Rolando của Indonesia đấu với Việt Nam hơi lạ đấy cô ạ. Ronaldo của Indonesia Con Ronaldo có à, một cầu thủ tên là Ronaldo luôn vâng cô yeah. yeah. là con vào vào vâng, ừ. đấy mặt căng đấy vào thấy chưa cô, hình như là cô có xem một cái tiktok liên quan đến cái ờ, cầu thủ Ronaldo đấy rồi sao xong bình luận viên còn cười cười, cười sao không biết không phải là cùng đâu xong rồi lại có Beckham nữa ờ. ờ. Indonesia có lắm người lắm cô có ừ. kê ba dạ. Indonesia rồi giờ là cái Indonesia ờ. cái Ronaldo rồi. xong là Guatemala ok ok cô lại không biết về mấy cầu thủ của đông nam á Chả biết. Cho con tên TikTok của cô đi ạ. À. TikTok của cô á. TikTok của cô là là thế này. cái gì đâu cô cô toàn dùng để cô share tiktok chứ cô ok unit 6 what a great job chúng ta vào bài nha lesson number one where did you work Ok. Rồi, chúng ta sẽ vào bài luôn nhé. Chúng ta sẽ xong nhanh cái phần này, chúng ta chơi quiz. Ừ. Ok, task 1, read the text. Which pictures show Nina and which show Julia? Ok, bây giờ chúng ta nhìn vào bài đã chưa phải trả lời câu hỏi không? Ờ, theo như con nhìn thấy thì đây là cái gì? Chúng ta có những cái câu hỏi này chẳng hạn như là Where did you work? What did you do? Did you enjoy it? và mình ở dưới có câu nói của các bạn Nina và Julia cái đây gọi là cái gì gần giống kiểu cuộc đối thoại cô kiểu nó giống kiểu đối như là ờ, kiểu, kiểu, ờ, kiểu, kiểu giống kiểu giống kiểu đây graphical một người ờ, nói từ phỏng vấn ờ cuộc phỏng vấn đúng không kiểu khảo sát ok students go to go students at work ờ, các bạn này đều là bao nhiêu tuổi nhỉ Nina and Julia are 14 years old. Các bạn ý mới có 14 tuổi thôi. Ờ, uh, ok, 14 years old. But they are talking about work. Nhưng mà họ nói đến việc làm có nghĩa là các bạn này đi làm rồi phải không? Các con nghĩ là bạn này các bạn này đang đi làm không? Có ạ. Họ ừ, các bạn ấy đang đi làm. Ừ vì sao là ở cái độ tuổi nhỏ như thế 14 à, tuổi là tầm tầm các con đấy cái này thì tất nhiên là đây không phải văn hóa của Việt Nam rồi mình ít khi gặp lắm nhưng mà ở nước ngoài thì họ sẽ có những cái, cái gọi là một cái hoạt động mình sẽ tìm kiếm cái việc làm bên ngoài sao cho phù hợp với mình và mình sẽ nhận việc để uh, như là một cách để mình uh, học tập nhận trách nhiệm trong cuộc sống ấy các con ạ đấy kiểu như thế Cần lấy rồi. kinh nghiệm để, lấy kinh nghiệm và cũng để uh, cho mình một chút cái trách nhiệm kiểu như là khi mà mình nhận công việc này thì mình phải hoàn thành ấy có những cái việc như thế nào đấy nhận trách nhiệm ngay bé luôn thì lớn lên thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ đó ok bây giờ chúng ta sẽ xem là bức tranh nào là Nina và bức tranh nào là Julia nhé ok cô sẽ là người đọc câu hỏi đi còn cô sẽ um, gọi hai bạn đọc giúp cô cái đoạn một bạn làm Julia và bạn làm uh, Nina con nào đấy nào đây con tên là quyên con con quyên rồi bạn quyên bạn quyên bạn quyên bạn quyên làm uh, nina okay where is your work Tino rồi quyên quyên câu hỏi con con đọc câu của nina nhé I work where is your work uh, I in ờ. work. a cafe cafe cafe uh, what did you do I worker ở cà phê cà phê rồi quyên cô, tiếp cô, con cô đọc mà cô thế á, bạn nào vừa đọc thế cô hỏi bạn quyên nhá rồi câu tiếp theo này what did you do I cleaned the tables and washed the floor and I also saved the customers. Sir, the customer. Customer đúng không rồi con con đọc ở đấy được rồi con đọc đoạn đầu thôi để mình nhanh nhanh mình ờ, qua xem là tranh nào tranh nào là bạn Nina ok did you enjoy it No, I didn't. I want to work in a coffee because I like cooking. Ờ, But no, I okay. didn't know any cooking oh well. Oh wait. Yeah rồi cô thấy con cứ đọc nhầm với cafe này coffee là cà phê là thức uống đúng không nhưng mà cafe thì là quán cà phê nó khác nhau đấy nếu mình đọc là I work in a coffee thì cũng không đúng đúng không phải là I work in a cafe rồi ok vậy à, bạn Đức An nói giúp cô là bạn nào là bạn Nina um, nói về tranh đúng không cô đúng rồi con bức tranh ờ, nào? um, I think it's a picture one and picture two picture one and picture two ok where where does she work She work in a cafe. Okay, and what is she doing in this in the second picture? Um, I think she's um washing the floor. Yes, she is washing the floor. Okay, very good. Rồi, cô cảm ơn Đức An, cảm ơn Quyên. Bạn um, hai ICA 951. cô đọc có đúng không vậy? Okay con sẽ giúp cô <laughs> đọc cho cô một cái câu đầu tiên của bạn Julia nhé. Ok, where did you work? I work for a TV company. Yes, okay. Uh, what did you do? Đọc cho cô hai câu đầu thôi. I worked in the office of the TV company. I start at 10 o'clock and finished at 6 o'clock. <laughs> Okay, did you enjoy it? Yes, I did. At first, I was worried because I didn't want to work in the office. I wanted to work in the TV studio, but the staff were all very nice to me and I learned a lot about the business. Okay, very good. cô chỉ sửa cái từ này thôi con đọc là studio đúng không studio study studio chứ không phải là như kiểu study để học đâu đọc là studio nha rồi ok very good cảm ơn con bạn Hồng Ngân có thể nói giúp cô là bức tranh mà miêu tả bạn Julia là bức tranh nào cô gọi Hồng Ngân cô gọi Hồng Ngân đúng không alo alo alo hi hi không thấy Ok, bạn Hữu Nghĩa. Yes. OK, So uh, which picture is describing Julia? Which picture is the are is the describing Julia? Bức tranh nào đang miêu tả bạn Julia? Picture one and two. Okay, so picture, the last two picture are describing Julia, right? So she has blonde hair and where is she working? Where is she working at? She works in a company. She is working in a company. Where exactly is this room? Where exactly is this place? Office. Okay, she's working in an office. Okay, very good. Okay. Đúng rồi. Rất là tốt, rất là tốt. Thank you. Cảm ơn bạn. Hữu nghĩa. Ok, cô sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ có. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải làm bài này. Mình sẽ xem là các câu này đúng hay là sai. Nếu mà đúng thì điền true, còn nếu mà sai thì điền false là chữ F đúng không? Ok, Câu 1 các con nói cho cô biết là từ khóa là gì? Cái keyword trong câu 1 ý. Nào cái câu 1 này này, từ khóa mà chúng ta cần để ý ở đây là gì? Dạ xem này cho cô. Ờ, các con có thể nói thoải mái thoải mái. Um, I think it's uh, me and Julia are 14 years old. Ok, thì cô là con sẽ con sẽ tìm cái từ khóa ở trong câu ấy, tìm từ khóa. Thôi để cô gọi đi à, từ khóa thì các con gạch chân cho cô màu đỏ nhé ok câu 1 tìm giúp cô từ khóa thì bạn Đức An này à, câu số 2 là bạn An bạn An gạch chân giúp cô cái từ khóa ở trong câu số 2 nghĩa là con làm câu một làm câu hai à? à, con làm câu một bạn An có, có bạn có một bạn tên là An có bạn chỉ tên là An thôi An là câu một này gạch chân từ khóa và điền luôn đúng hay sai nha Đức An câu 1 có một bạn tên chỉ tên là An thôi ấy. thì cô cũng không biết là bạn ấy có đây không con có đây không An nhiều quá yes ok rồi rồi cô nghe con nhớ các chân từ khóa sau đó điền true or false câu số 2 chúng ta à câu số 3 bạn uh, Bill Gates Bill Gates có đây không con alo alo okay. Ok rồi, con là cô số 3 giúp cô Rồi, tắt mic giúp cô Câu số 4 là bạn à, Đặng Thị Minh Ngọc Minh Ngọc có đây không con? Bạn nào đang mở mic tắt mic giúp cô á Thôi để cô tắt Rồi Gạch chân từ khóa Sau đó điền true hoặc, hoặc là false Sao cho đúng Đức An nhớ, nhớ cái chân từ khóa cô nhá Gạch từ cô Đâu con? Gạch trong bài á vâng ạ không ý cô là cái từ mà con cần để ý trong một câu hỏi à ừ. ờ, đấy, đấy, là từ khóa còn nếu mà con muốn gạch thông tin thì con có thể gạch trong bài được nhá gạch cũng được càng tốt ok câu cuối cùng là bạn câu 4 bạn Minh Ngọc có làm được cho cô không con alo Minh Ngọc không thể nói gì không thể nói gì cô gọi bạn khác nhá À, bạn à, đâu không phải bạn Tina mà bạn câu số 5 bạn Tina và câu cuối cùng chúng ta có bạn Trương Khánh Linh đi. Bạn nhiên nhìn ra ngoài tủ chớp. Trương Khánh Linh. Ok, xong rồi. Tino TV chứ. Con đang định làm uh, vlog, ừ, vlog ở à, giờ à, hay gì. Tino TV rồi ok đấy trương khánh linh và bạn chino là lúc cô ờ, cô bốn và cô năm nha rồi đức an are the same age ok đúng rồi con gạch vừa đúng từ từ khóa vừa đúng thông tin trong bài rồi rất là tốt rồi an cũng làm giống như vậy nhá giống làm giống bạn đức an nhá ok từ khóa là gì và thông tin trong bài ở đâu thông tin thì nó hơi bé con có thể cho cái phông chữ nó nhỏ đi một tẹo thì mình gạch được không ờ, bôi một lần thì bôi thành hai dòng chết hơi to hơi hơi to Đợ. cô ơi em không biết nút gạch chân đó có cái phần draw con ạ draw con có thể chọn cái cái uốn lượn cũng được mà cái đường thẳng chéo này cũng được đường thẳng chéo thì nó sẽ thẳng cho con còn cái kia thì mình có thể vẽ vẽ kiểu freestyle giời ơi bạn bạn hiển <laughs> nói cái gì trong lớp đây ừ. lớp em có người được đưa bóng trong chung kết sea games ừ. xịn đấy thế nhưng mà em nghe nó biết em không điêu ơi, đâu thật Hiển ơi con nói thật cái gì trong lớp thế này ừ thế tôi nghĩ là nó cũng có một khả năng đấy chứ những bạn nào mà kiểu học giỏi này hoặc là rất là nổi bật trong các hoạt động của trường ấy, thì thường được đi bạn quyên được 10 điểm tiếng Anh wow nhưng mà congratulations con à. có thi ITMC cô ạ. đi xem con có thi kỳ thi uh, toán bằng tiếng Anh Em con được giải khuyến khích cô ạ. Trời ơi, giỏi đấy nhưng mà nó là cấp gì hả con? Nó là cấp tất cả các cấp ý <laughs> cô. Cấp cấp trường, cấp ừ, ừ, quận, cấp ừ. thành phố, cấp gì? Ý là nó cái... Là... À nó là cái cấp quốc gia, cái nào cũng thi được hết cô ạ. Nhưng nào cũng thi được. Thế á? Giỏi Rồi, congratulations. Wow. Bắt đầu quên. Nina, câu chữa câu bạn An số 2 này. Nina and Julia are at school this week. Tuần này bạn ấy có các bạn ấy có ở trường không? Ok. Rồi, từ khóa, từ khóa của chúng ta là at school this week. Đúng. Thế thì cái thông tin con kiếm được ở đâu hả An? Con kiếm được ở đâu? Con để gạch chân giúp cô ở trong bài được không? Bạn Minh nói cái gì trong lớp đấy? các con nói linh tinh quá cô bảo thầy Vương <laughs> xử lý rồi trời ơi các bạn thì cũng là chia sẻ thông tin thôi có gì đâu nhưng mà nó quá khoa khoang lắm cô nó là từng quốc gia cô là người hỏi thêm thông tin mà có gì đâu cô là người... game 31 em muốn được nhưng mà em không dám khoe cứ nói thôi có gì đâu con thực ra là cô thì không có vấn đề gì nhưng mà có thể có người nhìn nhận cái câu nói của con là một sự chia sẻ nhưng có người lại nhìn nhận nó là một sự khoe khoang thì cái đấy mình cũng không thể uh, kiểm soát được đúng không cái nào mà các con thấy mình thoải mái khi mình nói ra ấy thì các con nói thôi chẳng có cái vấn đề gì đó cô thì bình thường cô thấy sau những ngày ôn thi không thì cô vui chứ sao ừ. ok rồi mấy ngày ôn thi không Rồi, ờ, chúng ta sẽ có cái câu của bạn An ấy, nó mình sẽ tìm được thông tin ở đây. But they weren't at school. But they weren't at school. They were doing work experience. Nina and Julia có đang ở trường không đúng không? Là hiện tại, mình xem nào. and go to school in London. But they weren't at school last week. They were doing work experience. Of course, they didn't earn any money and this week they are back in the classroom. Đấy. Mặc dù chúng ta có câu à uh, họ không ở trường tuần trước nhưng mà mình đang nói tuần này cơ mà đúng không? This week. Thế thì mình phải tìm cái chỗ nào của this week ấy. This week ở đây, đúng không? They are back in the classroom. Chỉ có tuần trước là các bạn không không đi học thôi, các bạn đi làm mà tuần này các bạn đi trở lại lớp rồi nên là câu của bạn An phải là phải là gì phải là true đúng không đấy cẩn thận nhá Bill Gates con làm chưa thế Trương Khánh Linh con gạch được từ khóa rồi chứ con đã điền true hay là false chưa điền thì mình mới biết được là đúng hay sai chứ đúng không rồi both Nina and Julia worked hard last week ừ, đúng không từ khóa là work hard và last week rất là quan trọng rồi ok Câu hỏi chữa câu của bạn Tina. Nina likes her job more than Julia. Nina thích cái công việc của cô ấy hơn là bạn Julia. Rồi, đúng rồi. Thế Tina ơi nói giúp cô là cái phần thông tin này con tìm được ở đâu thế đâu rồi cho con đi vệ sinh <laughs> chờ đó đây. ok chữa câu của bạn là Chờ con trương khánh linh này con ừ, đi vệ sinh đi rồi vào đây cô hỏi uh, ờ, both Nina and Julia worked hard last week false cả hai bạn uh, Nina và Julia đều không làm việc chăm chỉ vào tuần trước á con kiếm thông tin này ở đâu ấy Khánh Linh à con uh, so sánh như thế nào con uh, tìm thông tin ở đâu cả hai bạn đều làm việc chăm chỉ À, em không thấy họ nhắc đến cuối tuần cho nên là em không đoán là sao. À không, last week thì chắc chắn là tuần trước các bạn cả hai bạn này đều đi làm mà. Đúng không? Họ đều work doing work experience này. Thì thì chắc chắn là các bạn ấy có đi làm. Nhưng mà cô nghĩ là cái thông tin mà mình cần quan tâm ở đây thì có phải là hard hay không thôi. Các bạn có làm việc chăm chỉ hay không thôi. Có chăm không? hai bạn. Có. Có à? Có. Đâu, có cho cô cái thông tin được không? Nina thì uh, rất là bận rộn. À. <laughs> bạn Nina thì phải dọn bàn này rồi lau nhà các thứ rồi phục vụ này mang đồ ăn ra cho khách này làm việc từ sáng sớm the cafe opened. Okay, did, but I didn't I didn't stay until six o'clock. Mm. We were all really busy, rất là bận rộn. Okay. Nina thì chắc chắn à bạn uh, Julia chắc chắn rồi, làm việc rất là nhiều. Dù sao thì bạn cũng rất thích cái công việc này đúng không? I was busy all day. Đấy, lại busy. Rồi. Ô thế bạn Bill Gates thì sao? là mà con ơi đứa bạn khác làm với cô trời ơi không biết làm Thôi, cô cô mở luôn đáp án rồi ok cô um, cô sẽ gọi một bạn làm giúp cô tìm giúp cô giúp cô cái từ khóa của câu 3 nha bạn là cô Còn Hương không xấu đâu Còn là, là bạn là cô à, Hương siêu xấu bạn cô Hương siêu xấu đâu rồi không nên gọi giặc đâu cô ạ nên gọi gọi peta để gọi cái giặc cô <laughs> Đức Minh em lạnh rồi như thế Chino làm câu số 5 cơ mà sao con lại gạch câu số 3 vậy hay con đây là Bill Gates hả trời đất ơi thật rồi uh, last week Lina and Julia both worked 9 hours a day cả hai bạn này đều làm việc 9 tiếng đồng hồ một ngày tính như nào rồi nhìn ở đâu biết 9 tiếng chắc chắn là không phải đúng không ờ. thế thì Đức An nói giúp cô là Nina làm mấy tiếng và bạn Julia làm mấy tiếng is uh, I start early in the morning at six o'clock, then the uh, cafe open at 7 o'clock and uh, close six Nghĩa là từ sáu <clears throat> nghĩa từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối nhưng mà nếu mà là theo giờ là khoảng 2 giờ nữa làm ở đấy nhưng mà với cô ấy thì cô thì sẽ làm đến 2 giờ chiều thôi nghĩa là ừ thế là, độ khoảng 8 tiếng ạ 8 đến tiếng đấy cô 6 ờ, giờ đến 2 giờ thì là 7 8 tiếng đúng không 8 tiếng đúng rồi thế còn Julia còn bên kia còn ở bên kia là ờ, anh là cô ấy làm vào lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ chiều thì đúng độ khoảng 8 ờ, đến 7 tiếng 7 8 tiếng ạ Ờ đúng rồi, thì có nghĩa là cả hai bạn ấy đều không làm lúc 9 giờ. Ok, từ khóa của chúng ta là 9 hours. Ok ờ, gì? Rồi, ok, xong. Cô sẽ next sang phần sau luôn nha. Cảm ơn bạn Đức An. Ok read the text again and find these words, then match them to the sentences 1 to 6. Ok đây chúng ta nhìn trên bảng đã thấy 6 câu, 6 câu này chính là 6 cái định nghĩa tương ừ, ứng ừ, ừ, với 6 từ mà họ cho như là boss, busy, customers, earn, office và staff. Cô nghĩ là các từ này con biết nghĩa tiếng Việt của nó rồi. Nhưng mà để sang xem tiếng Anh thì mình có nối được không nhá? Cô sẽ gọi 6 bạn. Ok, bạn nào làm thì nhắn vào trong chat giúp cô. Bạn nào có thể làm được như bạn Bill Gates lúc nãy cô tưởng con làm được. cô. Nhưng mà con lại không. Con lại con không ờ, điền con nào đứa A đó bật chat đi cô cô bật chat ừ, con cô à, thế à chắc là thầy Vương tắt đấy thấy chưa ok à, ai nhớ được rồi trên màn hình của cô ok nhắn từ từ thôi một lần thôi cô biết Bill Gates có làm có viết được không hả con lúc ấy cô gọi con cô trả thấy con đấy cả Đức An sẽ làm câu cuối cùng cho cô đi không phải con làm câu ờ, đầu tiên bây giờ con làm câu cuối cùng đi okay. sau đó khác lặng à, ờ, bạn nào đó nhỉ sushi sushi ba k là gì không biết đâu nhá cô cứ gọi thôi con làm được đúng không làm được là phải ICA e hôm nãy cô gọi thiếu bạn nào không Jerry câu số 3 Câu tiếp theo là bạn Hiển, câu số 4. Bạn Hiển lúc nãy cô thấy con nhắn linh tinh ở trong ờ, chat lắm nhá. Sao không được viết linh tinh như vậy đâu nha. Tôn trọng ý kiến các bạn khác chứ đúng không? Ok, bạn nào đấy nhỉ? Mi là não con kiến, có làm không? Con có làm không ạ? Rồi, câu cuối cùng là bạn uh, và những bạn cô gọi rồi Đức Minh Đức Minh là không no. Minh là không no á không chấp nhận no nhá thế rồi Bill Gates làm không có làm được không làm thì cô gọi không chui đi ôi ôi như cái bảng cô chém mất ra rồi cô nhá cô cô các con bị che à cô chỉ mở cái chat với cả hôm nay cô cái... mở cái annotate để test cô nên nó bị có nó bị chêm mất một ít giờ hết rồi cô ok con rồi Jerry con lại viết như này à con có phần text mà đúng không con có phần text thì con có thể không con hôm nay là con dùng cái khác điện thoại mới oh. ok Ôi, cô viết em to nhá viết phải to nhá bạn nào gạch một phát ở đây này cô xóa cái gạch cái đi nhá không nó sẽ hết cả bảng rồi Bill Gates con đang con cũng đang viết bằng ấy à con cũng đang viết bằng máy tính à, à điện thoại à? rồi customer viết này á và viết là chữ o á con nó là cust chứ không phải là cost đâu đúng không customer cơ mà em viết nhầm viết nhầm của ừ, viết lại dạ, không được không là không là mình bị nhớ nhầm đấy thì sau mình bị viết sai Ok, cô sẽ chữa những câu mà con đã làm rồi nhé. Câu số 3. When you have a job, this person tells you what to do. Ok, nghe nghe nói thích. Khi mà bạn có việc làm thì người này sẽ là người bảo bạn phải làm cái gì, có nghĩa là giao việc cho mình đúng không? Đúng rồi, boss, chúng ta có boss. Boss là sếp và ừ, là sếp. Đúng rồi, có mỗi từ để thôi đúng không? Sếp um, boss the same. Uh, number two của bạn là Isia. These people buy things in shops or cafes. Những người này thì mua đồ ở trong các cửa hàng hoặc là quán cà phê. Ok, chúng ta có customers. Ok, customer. Có một từ nữa cũng có nghĩa là khách hàng nhưng mà con ờ, không biết con có biết từ này không? Nó là từ client. Đúng không? Con ờ, biết customer khác client như nào? cô cô Việt Nam một không rồi cô Việt Nam một không à, ở ờ, tốt tốt tốt dạ. chúc mừng Việt Nam rồi cô quay lại quay lại customer thì khác client như nào đúng không con biết các con biết từ client đúng không nó cũng có nghĩa là khách hàng bạn nào biết bạn nào biết có thể nói customer khác client như thế nào nó viết khác là mọi biết là nó viết khác rồi nhưng mà mình sẽ sử dụng nó trong trường hợp khác nhau customer thì như là con thấy định nghĩa số 2 ấy, người ta sẽ vào cửa hàng và mua đồ đạc có nghĩa là mình có thể cầm nắm được nhưng mà clients thì họ cũng đi mua nhưng họ mua dịch vụ chứ họ không mua đồ Đấy, customer mình bán cho họ đồ đạc mà cầm nắm được còn clients là mình bán cho họ dịch vụ nhé. chẳng hạn như là client trong một cái trường hợp là luật sư chẳng hạn mình đi thuê luật sư thì mình là client đấy nhưng mà nếu mà mình vào siêu thị mua đồ thì mình là customer chưa đó ok chúng ta sẽ câu bố này uh, these people work for a business these people busy á hình như không phải rồi các bạn mình đang cần tìm these people những người này cơ mà những người nào những người này làm việc cho một công ty cho một doanh nghiệp ờ thì làm sao mà con lại điền tính từ được đúng không thử làm lại giúp cô ôi cô chơi video với ok thì cô ừ có có chắc chắn là có chắc chắn nên yên tâm yên tâm chỉ sợ cô mới đúng là Việt Nam ăn được hai quả rồi cô ạ hai luôn vâng trời đất ơi thế mà bây giờ mình mới vào để cả một cái hiệp một chơi chán như thế thật thật đúng rồi Việt Nam chỉ tỏa sáng ở hiệp 2 thôi. Tỏa sáng hiệp 2 và điểm nhấn ở <coughs> anh cùng lộ diện phút cuối cùng với gạch cần ờ. rồi nhưng mà đông timor thì chắc thì thì chắc chắn là mình đánh giá là kém hơn rồi đúng không nên là chắc không có cái lý gì mà mà lại thua cả chỉ là thua chỉ là thắng sớm hay thắng muộn thôi okay, số 5 này these there are usually desks phones and computers in this place okay bạn Bill Gates làm đúng rồi có làm đúng không có làm office đúng không office là văn phòng văn phòng thì mình sẽ có rất là nhiều đồ đạc liên quan văn phòng máy tính rồi tủ rồi ờ, điện thoại bàn ghế gì đó ok office là văn phòng Đức An this means to get money for doing work ok earn money đúng không earn là đạt cô ờ, <coughs> có cần khoanh cô khoanh kiểu như tìm mà tới cô uh, <coughs> tìm từ đấy ở trong bài á vâng ạ. Ừ, thì cô thấy con cũng khoanh rồi đúng không rồi ok rồi đúng đúng earn money đúng không? là kiếm tiền nhá earn money là kiếm tiền thì các bạn bạn Sushi Baka này đã làm chưa không làm mà con rồi cô dạ, gọi bạn dạ. khác vậy à, thế con nói cho cô vậy con nói cho cô vậy câu số 1 con sẽ điền từ gì không biết được đúng không thì nói vậy con đầu à? alo cô là beauty Okay, this means you're working hard and have lots to do. Đúng rồi, busy, bận rộn, làm việc chăm chỉ và có rất là nhiều thứ để làm trong ngày. Rồi, okay, Thỉnh thoảng chán quá thì mình kiểu keep keep keep myself busy, kiểu nghĩ ra việc để mà làm. Rồi, thế có nghĩa là câu của bạn Hiển, mình sẽ điền từ gì đó con? These people Stop. work for a business. Stop. Điện từ staff. Dạ. Ok, staff là danh từ nhân viên. Nhân viên yeah. là nhân viên là dưới dưới quyền của boss đấy, đúng không? Staff là nhân viên, boss là sếp. Customer là khách hàng, những khách hàng này là đi mua đồ đạc. Ok. Ở trong cửa hàng ấy. Uh, busy bận rộn này, earn thì mình có cấu trúc là earn money là kiếm tiền và office là văn phòng rồi, ok, rất là dễ. Dễ quá chứ. The Broken or Quiz Ok, cô sẽ nói qua về qua nốt về cái Thôi tôi tôi không viết nó hiển này, hiển này, con này, con này, con này. Ok, hát simple. Thì câu uh, cái này chắc con biết hết rồi, cô chỉ nói qua thôi. Uh, những cái uh, unit trước thì chúng ta học về quá bạn Hiển ơi, sao con cứ viết lên trên màn hình vậy? Ờ, những buổi trước chúng ta học về thì quá khứ đơn nhưng mà là câu khẳng định đúng không? Thì cái đấy thì quá dễ rồi. Động từ chia bằng cách thêm ed hoặc là nếu mà bất quy tắc thì mình sẽ tra bảng và phải nhớ cái từ đó. Nhưng nếu mà câu phủ định thì sao? Phủ định thì chúng ta sẽ có cấu trúc là chủ ngữ cộng với didn't. Didn't là viết tắt của did not, sau đó cộng với verb nguyên thể. Còn câu hỏi yes no question thì chúng ta sẽ đảo. từ đầu câu là did này, cộng với chủ ngữ sau đó cộng với verb nguyên thể còn nếu mà có từ để hỏi thì mình cứ đặt từ để hỏi đằng trước biết là được ok bây giờ chúng ta sẽ à, vào bài luôn nhé vào à, quiz luôn nha khi nào uh, trong khi chúng ta cô mở quiz thì bạn nào nói giúp cô là khi nào chúng ta dùng thì quá khứ đơn nhắc lại thôi dễ thôi cô Ơ nói là giơ tay chọn giơ tay nào cô. Còn cứ nói đi. Ừ. Thôi. Ngại cái gì? Nói đi. Thôi cô chọn giơ tay đi cô. <laughs> Giơ tay à? Thì, thì có mỗi con muốn nói thôi gì <laughs> không nói đi cứ ờ, nói. con nghe thì quá khứ đơn diễn tả một hành động trong quá khứ và kết thúc ở ngay trong quá khứ ạ đúng rồi hành động đã xảy ra trong quá khứ và cũng đã kết thúc rồi và trong câu thì chắc chắn là sẽ phải có mình có phải quyên vừa nói không vâng ừ, nói cho cô là dấu hiệu nhận biết của thì à, quá khứ đơn là gì quá khứ ờ. yeah, uh, là yesterday ngày hôm qua ờ. Yes, tất cả những cái trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ đúng không quá khứ đúng rồi yesterday này bao nhiêu năm bao nhiêu một khoảng có thời gian cộng với ago ừ. có có vài từ không nhớ trong động từ phân từ hai À, yesterday à? then when last night week month. đúng rồi Đúng. rồi last ago yesterday year a week month à, a week ago. ago two days ago đúng In rồi 2003 không đúng rồi <laughs> quẩn phô ra đấy nhưng mà em không giỏi thế rồi ok thực tế em có cái quyển đấy là em tra luôn phát ừ. thực ra cô thấy là mình học nhiều thì mình tự nhớ được thôi chứ đến bây giờ mình cũng chả phải cần phải tra nữa ok các em có bài tập gì không nhiều cũng chẳng có bài tập gì được nhiều lắm ở phần PowerPoint thế các con vào link đi xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha cô thấy có 15 bạn vào rồi À, trong lúc chờ đợi thì cô sẽ ờ, search xem là e-game của chúng ta. Cô cho dạ, các bạn xem chat đấy đi cô. Thôi, được rồi. <laughs> Ờ, ok. Nào. Việt Nam và Timor Leste đúng không? Anh Vạn Man. Con à, không thích đẹp vùng lầm. Thế trận áp đảo, tiếc nuối cột dọc. Thế là thế là bao nhiêu rồi? Tỷ số dư là này hơi xui quá, hơi nhỏ. Sì, ba mươi Ôi ôi mấy mấy năm mới có một lần đi cô. Được hai năm thôi, không nhiều đâu. Cái Đông Nam Á nó bé tẹo mà các con. <laughs> Có vài nước à? Để xem Đông Nam Á là có bao nhiêu nước nhá. 11 Sao? ạ. Nước của ạ. 11. 11 nước. 11. Cô muốn xem là có gồm những cái nước nào? Hình như là bố con cũng nói là 11 hay sao, không biết cái gì. một nước à? Để xem là những nước nào nhá. Trời ơi, cô Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Đông Timor, Philippines, Myanmar, Lào, Myanmar. Cô, cô rốt địa Myanmar, Lào, này, Thái Lan, Thái Lan này, Cambodia. Giỏi thế, giỏi thế. Nước nhất là Myanmar, là... Việt Nam, Lào, Singapore Thái Lan, Campuchia, Malai, Singapore, Indo, Philippines, Brunei và Đông Timor. Rồi. Ok. Hôm trước con có cái hôm mà mình ờ, nghỉ học ý các con có xem uh, gì nhỉ gọi là khai mạc ấy khai mạc sea games không có có không ạ không à hôm đấy còn, cô còn uh... đấy con chuẩn bị đi thi à, cô cô có một quảng cáo rồi nhưng mà trong tài báo việt vi cô ạ wow phí thế cô hay cô cô hay nghe nhạc của ai nhất hả cô cô hay nghe nhạc cô hay nghe nhạc uh, tiếng chó sủa lâu phai thực chiêu ở ờ. đùa thôi đùa ba thôi. chấm con có biết cái đấy không <laughs> thế là không để ý là cô, thế chắc là cô xem tiktok quá 180 phút rồi này đứng ra con có tiktok của ạ à. sợ tiktok và nó hack mà hack, hack máy của con à không con này có máy <laughs> trên máy tính có tự xem tiktok à con có xem tiktok rồi mà, thôi à. thì sợ nó hack thì cô làm thật này làm nốt để cô dừng nhá cô thấy là các bạn làm gần xong hết rồi còn não con kiến xinh đẹp là ai làm nốt đi trời trời là em Thật ra có biết buộc vậy Câu chị á có vậy Em top 12 Ai? Top 12 á? An hả? Ok Dạ yeah có bạn tên là Nãy Ngọc. em số 8 nhưng mà người ta đợi xuống số 12. Oh. Sao lúc là có mấy tuổi đấy cô? Đâu Kia làm nốt nào Linh đang làm này Bạn Linh này có nhiều khả năng là top một bạn nào đó xong sắp đi rồi em đi cô đi luôn đi cô ơi em đi cô rồi các bạn có các bạn có khả năng việt nam đợi anh đi con đồ bạn nào làm đi cô lấy cô từ từ đi cô tôi kể các bạn là uh, mình uh, sẽ xem là hôm nay chúng ta sẽ làm work kit cái gì à chọn chọn trò nào hôm nay cũng sẽ cho con làm về sport yeah. nhưng mà trước khi đấy thì chúng ta sẽ làm cái classical trước rồi tập trung vào màn hình chúng ta sẽ xem sẽ quyết định luôn là chúng ta chơi cái trò nào đến mức nhá trông nữa cãi nhau mệt lắm cô nó cứ lốt đi màn hình sao mạng nó lét nhá quay cô có trò mới này kìa thôi, thôi cái tim nó chia buồn với đấy à, dừng lại đi cô cô cái cô cô tự tin quá rồi cô ơi cô cái bạn linh số ba số năm rồi cô các bạn linh lấy số hai rồi đi. của em của em ôi cô em luôn đi cô đây đây em đây em đây cô bảo chữa qua tí nhá con nhắn gửi trong chat là nhiều thế sao màn hình đơ đấy cô màn hình của cô á màn hình của ai dạ màn hình của cô vẫn thế hả à? cô vẫn nhìn định không con có vấn đề gì không nó cứ đứng nó cứ kiểu hơi lắc lắc giật giật với cô đúng rồi cô nào trời ơi các con nhắn cái linh tinh gì ở trong uh, chat đấy bạn uh, bạn Weibo nhắn nó hơi linh tinh nhá Trời ơi, cô, như là Blue Game có trò mới đấy cô cô cô cái đó nay, cái có trò mới nhưng mà có cơ hội nhưng mà không thể vượt qua được thầy văn toán toán vâng. vâng. vâng. <laughs> sao gọi là thầy sao gọi là thầy thì em thích gọi <laughs> thế I don't know oh, có một cái nickname sao? gì đó ừ. con chưa xong à rồi đợi bước kít nhá đó cô xem did he wake up before the alarm went off ok went off còn có nghĩa là kêu đồng nghĩa với cả từ ring Đấy, go off bằng với Ủa ring. Rõ ràng là con chọn lead wake up mà sao nó nó sai nhỉ? Con chọn cái gì? Đứt con chọn lead wake, wake up, sai thì báo mình nó sai. nhá. Có thể cô cũng không biết đâu. Con tên là gì đấy? Con là ai? Con tên là gì? Để cô xem bên này là nó sai câu nào nào. Cô thấy tất cả mọi người đúng câu một này. Ít ít bạn làm sai lắm. Có vài bạn nào. Rồi, chữa chữa nốt để chúng ta sang ờ, Blue Kit nhá. Did you enjoy the match? Cậu có thích trận đấu không? Rồi. Molly didn't pass the exam. Molly không qua được bài kiểm tra. The quiz wasn't difficult. Okay, the quiz ở đây chúng ta có danh từ số ít nên chúng ta phải chọn à, to be là was. Và mình đang phủ định nó thì mình phải chọn wasn't. Andy didn't buy a new shirt. Okay. Did you enjoy your trip? Đúng, phải cộng với động từ nguyên thể bởi vì đây là câu hỏi, có tiếp rồi. Did she play tennis when she was younger? Okay, cô ấy có chơi tennis lúc mà cô ấy còn nhỏ không? Did your parents move to Australia in 1999? Yes, they did. Okay. Your parents là chủ ngữ số nhiều mà nhìn mình nhìn thấy ở đây thì chỉ có no, we didn't và yes, they did là số nhiều thôi. Nhưng mà they thì sẽ không bao gồm bản thân mình nên là mình phải chọn they này. My granny walks. Okay didn't stay baked cleaned rồi giỏi phết đi chứ đúng gần hết này saw a lion saw là quá khứ của see was it a good football game okay it là chủ ngữ số ít chọn was were the questions easy question là thêm s là số nhiều này nên mình chọn were sao nhiều bạn chọn nhất thế nhỉ vì sao lại chọn đứt ở đây làm sao chọn đứt được bởi vì easy easy là tính từ thì phải đi với to be chứ làm sao mà con đi với đứt được đúng không easy có phải động từ đâu xong con được chữa ờ. lại câu này um, Wendy's hair was short ok tóc thì chắc chắn là không đến được rồi nên là chúng ta sẽ chọn là what rồi xong xong xong chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó chính là bờ lúc kiệt bây giờ rồi đây nó ra chỗ vâng. mới nha cô. Nhiều thời gian vẫn còn. Cô, cô, cô chưa chọn được con ơi. Tiền. Trời ơi tiền tiền tiền. Nó phải có tiền để hiểu không? Hôm nay chúng ta sẽ chơi hai trò Blue Kit cho nên là các con có thể chọn hai game. Yeah. Hôm nay con cầm bắt lại lớp cô. Cô chơi fishing đi cô. Tao cô... ở đi cô. Tao... Tower. Chơi đi cô. Tower đi Tower defense. Tower defense từ từ từ từ để xem em chơi không Tower Defense nha em chơi được cô cứ suốt ngày nằm phút à nằm phút thôi chơi hai trò rồi copy link này các con nhắn nhiều và chat thật đấy cô cô không không đọc nổi nó sau chơi câu cá cũng được bây giờ mình chơi tower defense vào luôn đi các con không là muộn giờ lại không chơi được cái đâu trò này thì vẫn là ôn về ờ, quá khứ đơn còn trò tiếp theo thì chúng ta sẽ ôn về cho nó chủ đề si game một tí cho nó thành kiểu trò chơi ấy con đấy rồi bây giờ mình cứ chơi cái này trước đã nha nếu như không vào được bình thường thì vào bằng đường link và nhập cốt nhé Ôi, cô quên mang nước vào đây rồi, khát quá cô sẽ phải tắt bớt những cái tab khác đi không là lát nữa máy của cô nó đơ cô ơi cô cô thấy cái mấy mấy á cô, cô thấy mấy cái con mấy cái con hình ảnh đại diện thì con nào dễ thương nhất hả cô mấy con hình ảnh đại diện á để cô xem nào ờ, à, cứ biến đổi nha. cô em thích con ngựa vì nó chạy nhanh cùng với tốc độ của em cô mà em chạy nhanh kìa nó là người trong chuồng cô thấy con uh, con chó kiểu husky là gì cũng đẹp ôi lần đầu tiên cô nhìn thấy con này luôn nhá lần đầu tiên cô nhìn thấy con khủng long hay là con cá sấu gì đây này đây là con gì vậy bạn sunflower ấy bạn sunflower là con gì ấy nhìn nhìn kiểu hầm hố ghê ấy cô bắt đầu nhá cô nghĩ là đủ các bạn vào rồi đấy các bạn nào mà vào muộn thì chúng ta sẽ vào lại bằng đường link cô gửi và sau nhé À cho anh mình chơi một lần rồi Mình chơi một lần rồi Hôm nay con lại được gặp cô rồi Em lắm đó cô Ờ đúng con thấy cũng thế Đấy nhìn con này ghê không Nhìn của bạn sao em sao rồi Mắt nhím đẹp nhỏ, Mắt nhím đẹp Con nàng đẹp đấy có một con như kiểu Black Panther trong này này ta là ma đây cô chơi kiểu gì để cô, cô vào máy cô xem nào cô không biết chơi cô đã chơi bao giờ đâu cô còn đã được bao giờ cô mấy con đời cô không chơi được mà nếu không chơi con được hay là rồi một cô ơi con ao rồi vào lại đi con vào lại bằng đường link của cô đi không vào lại được nữa cô không vào được nữa nó kiểu như nặng quá không vào được cô What? thôi đâu con đợi uh, cá sau nhá con đợi chó sau nhá con thử vào bằng kiểu mình nhập ID trên máy điện thoại xem có được không? Cô không nhập được cô, mình cái bắt còn phế hơn nữa cô ạ. Trời ơi chán ấy để cô thử một Annoying jump Freedom Select pass on your board Cố lên nào mọi người, cố lên, cố lên Có thể theo dõi bảng tổng sắp của Jumbo đang xem Bất ngờ xem ai người thắng Đây cử cái thằng tên của nó, tên con có thể bảo lại được chứ nhở sao lại không vào lại khoảng được cô con vừa vào ba lần rồi nhưng mà vẫn cứ bị ao để chắc vào mạng đấy tí đấy cắn lên mạng rồi mà cô thế ừ mạng dạo này vớ vẩn lắm các con có biết sao thủy nghịch hành không sao con thủy biết không sao thủy nghịch hành nó nó là một cái hiện tượng thiên văn mắt mình sẽ thấy sao thủy nó đi ngược đi ngược chiều cái đấy không không phải là sự thật kiểu nó không phải đi ngược thật mà nó chỉ là hiện tượng thiên văn thôi vào những cái ngày sao thủy nghịch hành thì uh, những cái vấn đề liên quan đến điện tử này hoặc là về đường truyền mạng hoặc là về giao tiếp thì nó sẽ bị ảnh hưởng đó ờ, nếu như vậy thì các bạn cũng sẽ không chơi được lô tô là tùy người tôi <laughs> cũng không chắc có những người thì không bị làm sao cả nhưng có người thì bị ảnh hưởng rất là nhiều Game nào? Forty in three. the next three round. Ơi, Thomas Muller là con đúng không? Là con vẫn đang ở trong này đúng không? cô, thì cô remove con nhá. Thế cô vâng remove à. con cho con thử bảo lại nhá. Vâng. Đấy. Cô nghĩ là kiểu mình phải remove đi sợ chẳng có thời gian chơi nữa cô Đấy vẫn còn hơn một phút vẫn còn một phút rưỡi yên tâm vào đi vào được không con vào được rồi đúng không? được ăn Người cô con vào rồi cô Ờ, con là con vịt đây đúng không? Final boss, a terrible enemy approaches next round Chúng ta còn 30 giây Con không chơi được cô à, vẫn không chơi được Tím á Trời đất Sao nhỉ? anh chơi được nè cô nào không chơi được rồi bạn Đức An không? Mấy bạn số không ừ, sao này ừ, ừ. không chơi được à? Buồn quá. Ok, Chan. Nine. Cố lên mọi người, cố lên, seven, cố lên, cố six, lên. Five, four, three, two, one. Happy New Year. Ơ ờ, cô. Ờ, còn 5 phút thôi. Con được uh, cô ơi cô còn đúng một giây con được gặp lại cô ơi cô ạ ờ ok chúng ta có vị trí thứ nhất là nghèo nhà chồng vị trí thứ hai bạn lê hà duy thái và vị trí số 3 là bạn trương khánh linh ok rất là tốt cô sẽ chữa qua một chút nha xem là có em tô tám phải đây là bài các con vừa chơi không nhỉ đúng đúng không đây là con bài con được gặp lại cô ấy cô ạ được, được. chưa cô bán gặp lại cô cái này thì toàn là những đợt gần như là đúng rồi cô hôm nay con được gặp lại cô à thế à mấy lần trước rồi. con thì nghỉ với cô à ôi ôi phí thế nhớ quá đâu có tên là gì nhỉ cô không ờ, cô đang không biết là con là ai đang nói lê thanh hà cô lê thanh hà à lê thanh hà ok ok, con hay để Cái... thanh hà con để uh, nickname gì không cô ơi, cô con không hiểu sao lần nào cô con cũng bị sốt cô đang đau lòng quá đó. <laughs> bị lây covid từ cô trời đất ơi rồi chúng ta xem cái bảng xếp hạng tiếp theo nhé Ông số 4 bạn TH này, số 5 Sunflower, số 6 Sussy Sus, số 7 là bạn à, lip lip lip không biết, An, Jerry. Rồi, ok, cái máy của cô nó nó đang có dấu hiệu lác lác Bây giờ chúng ta sẽ vào sport luôn nhá. Vâng chờ cô tí chờ, chờ cô ờ, xử lý cái máy của cô đã ôi, cô con ngu ờ, thể thao lắm chờ cô tí chờ cô tí cô xử lý cái máy kiểu cái máy của cô ấy nó hay dễ bị không cháu ơi sao đấy rất là phổ biến trên tiktok nhá Sport. cô ơi cô cô cho Được. 10 phút đi 10 phút cô, bây giờ mấy giờ rồi mà nói 10 phút rồi bây giờ 7 phút cô 59 phút rồi nào, trò gì đây? Fishing frenzy đúng không? Quá 9 giờ mà cô không sao đâu? Fishing đúng không? Fishing đúng không? Vâng. Con đi game về xong con học luôn cô. Cháu ở đâm cô. Fishing frenzy. chơi chơi chơi chơi chơi lần này cô sẽ cho các con 7 phút. Màn hình chán lắm cô. 7 vâng, phút nhá. 7 phút nhá. 7 ờ. phút được chưa? Cho từ 2 phút đây cũng ok. Sao luôn nào? phải khôn thì mới là học sinh khôn rồi link link link link link về link về 7 phút là nhiều hơn hẳn 2 phút bình thường rồi đấy cá 2 phút đi con ơi, có link rồi đó Đức An vào thử giúp cô xem được không nhá Lần này không vào được, phí lắm Cô nên vào cùng các con không nhỉ? Cô vào thử xem cô cô vào để cô thắng <laughs> à mà cô, cô vào là cái nào cô cũng muốn vào bởi vì là cô muốn học thêm một vài từ liên quan đến thể thao đây cô sẽ vào cô có trên điện thoại quê cô cái avatar của con người trên không cô thì con thì con tham con là ờ, quy quyên à đây à. hả đi sinh phết nhỉ ừ hình như là mới sao ấy không có lâu rồi cô thế giờ thế mà giờ cô mới nhìn thấy cô tên là Mỹ Thư à, đúng không cô? là con gà. Cô là con gà. Cô thử avatar đi. Con gà đi cô. Avatar đi cô, avatar xấu quá. Đổi cho đổi cho ai đổi như nào? Có bạn ghi là cô Hương siêu xấu rồi. Có, có ờ, cái phân đổi ở đây cô quen lốp đi đấy cô. À, có nghĩa là cô được ấn ở đây á? Vâng. Dạ, thì cô sẽ chọn ờ, con con, con, con tử cơ iPhone cơ cô dùng là Samsung không tưởng cô dùng samsung đây Samsung thấy nhiều cam hay lag lắm cô ạ nhưng mà cô lại thích dùng Android cô cũng thích dùng iOS đó còn iOS con là Android, Android được cô, cái là pin nó không chai cô cô nhìn cái mặt avatar cô là ngáo con chim có cái chu hay sao hai bảy ba cô cô phải thay người khác nó xì tát rồi cô. Có muốn skip không? Có muốn skip không? Thấy con học tiếng Anh giỏi không cô? Nó xì tát đấy cô. À, bắt đầu. Thì, thì con của cô nè. Ôi khó phết đấy con. Bởi... Ôi có cái câu lạ lắm cô. Ôi cô phụ vuông chắc được khác gì nhau nhỉ? Ờ, chơi trò này được đấy, chơi trò này được Cô muốn học thêm một vài từ Biết thương đừng được nhất kìa À, còn không đúng được ngôn nào luôn Ơ, ờ, sao cô lại sai? Cuối cô đúng ngược cả Trời ơi, cô cũng sai đây này <laughs> Cô cũng sai Điều đây tưởng, Không tưởng rồi cô Đúng rồi đấy ơ sao baseball softball khác nhỉ không ơ ơ ơ cô câu được con giày cô câu được cái giày ờ, con câu được cái gì ô cái định avatar cái ừ à. cô đợi con 3 phút con kia lấy mình có nhiều thời gian để chơi này What is this? I don't know. Khó có từ ta biết sai chính tả à, còn đây một đến nét kinh kinh đong luôn Từ đâu rồi sống vào kinh này Ôi cái hình che mà con lại không được che hả đó con không biết hay là con là người làm cho mọi người bị che thế đâu con đâu phải là người thử uh, ờ, người tạo ra cái phòng cô là người có nhiều trò mình không tưởng hay cô có cái trò ừ. table tennis và nói bảo ping pong rồi con không chịu <laughs> Trời ơi, trò gì đây? À rồi, ok. Cô đánh bừa à cô? Không có mấy cái cô không biết chắc chắn là cô phải bừa rồi nhưng mà có cái biết thì ờ, rồi ôi chọn bừa mà không đúng này Ôi chuẩn luôn, cái này còn nói đúng rồi, con đoán bừa Không sai có vài cái không đoán bừa được đâu Có, con đoán bừa này số, Cô đứng số 2, cô đứng số 2 Trời ơi, cho gì Ai cái câu gì ác quỷ thế Trò gì đây? Có mấy từ nó viết sai chính tả đấy, con phải chọn chuẩn nhá Ôi, còn nó cứ xoay xoay khó chịu ấy Oh no Con đã bảo rồi mà cô Cô mà cô mà Không nghe con Chúng ta còn 2 phút chưa tới 2 phút chưa tới 5 3 phút trời ơi chào gì tôi không bị đồn dối thế à, màn hình cũng cô vẫn đứng số 3 thôi cô cô hôm nay lại có em đứng như cái lần trước không cô có gì hả nhiều trò lạ lắm cô ạ việt nam không có cơ hội cô cũng chưa biết nữa Rồi ngày nào có nộp có thể thao mà Table tennis thì khác gì ping pong Chọn ping pong hay table tennis con chọn chơi ping pong đấy ạ chọn ping pong đi ping cô pong mới đúng con chọn ping pong nó lại ờ, ra đúng rồi cô ờ, ờ chọn ping pong mới đúng trời Ôi, ơi chọn toán chọn sai thôi cô hack nó hả cô không biết sao con chọn ping pong là nó lại bảo sai cô đi từng cô à cô được con đấy đi cô cô hát nó cô bạn chọn sai rồi này eo cô chọn cô lô nó ra cô là người hát trời ơi cô cũng chơi cho con vậy thôi nhân phẩm cô xấu quá có hơi chơi với cô nữa trời ơi cô vô tội cô vô tội <laughs> mình hít le cô toàn chọn sai này Sao còn mấy con ngà cá gai xấu xí Mấy con này nó cháy hết rồi cô Hình như cá gai là hơi nặng đấy con ạ à. Hình như là chuẩn Con nhìn thấy con cá gai rồi Nó lên Nó, chọn nó baseball lại sai vậy Nó chọn baseball lại sai Cô hát nó mà Cô là người hát rồi rồi Cá gai chết tiệt Cô là người hát thế là Thế thì cô cũng là nạn nhân cô cũng là nạn nhân của sự hack này đấy là cô hack nó cô hack nó cô là người tạo ra cái phòng này <laughs> trời đất ơi trời đất ơi à, con phải đúng liên tục rồi cô tụt xuống số 7 rồi ừ. chúng ta còn à, khoảng 30 giây nữa nha cô tụt xuống số 7 con chả biết con tụt chỗ nào à ừ thì cô chạy nhanh đấy mà cô chạy mãi như thằng điên thì chị chạy được ôi trời mà yếu chán chả muốn nói cô ạ sao máy cô chậm đấy cô máy cô đó vâng cô không biết nữa máy cô đâu rồi cô tụt xuống số chín thôi cô bay màu rồi cô bay màu rồi số người anh là toàn đông rồi vang rồi máy của cô lại tối đen như mực lại rồi cô okay. em là người gây ra liên tiếp bao nhiêu vụ đi cô số 1 còn dùng iOS cô ạ cô đứng có số 7 thôi nè con đứng em đứng thứ nhất cô con đứng số 23 con cần sự cầu cứu SOS em đứng, con đứng số 11 nuôi con tưởng được số 10 nằm ngược quay rồi đạp con xuống con nó nhất đạp con xuống cái đầu nói chơi ý không phải là mày sao máy của cô nó lại à đây rồi máy của cô quá con nhất nè cấp cô ạ thế là bạn nào đứng thứ nhất bạn nào đứng thứ nhất đấy linh trang khánh linh linh rồi máy của cô lại đâu rồi con chờ, chờ cô một tí cho nó hồi máy của cô nó lại đơ rủi hờ yeah, mỗi khi chơi blocket thì cứ chơi blocket là máy của đơ nặng quá ai cô ạ không chơi ờ, cao hút đi cô máy cao hút á cao hút hình như mình phải tự làm trò đúng không phải tự phải tự làm ra cái trò đấy đúng không? Chị nhập tài khoản Ok, thế cô lại theo dõi chúng ta ở trên ờ, livestream vậy. Đấy, số 1 chúng ta có bạn Linh, Trương thành Linh này, số 2 là bạn PH và số 3 là bạn Sunflower. Tiếp theo chúng ta có bạn Tino này. Nào nữa đây. Mắm tôm. Số 6 là bạn gì không biết, không không biết tên. Số 7 là bạn Mai, số 8 là bạn là ờ, cô hương xấu. Là số 9. Số 9 là cô số 10 là không biết nữa rồi Đức An lại tụt xuống ờ, số 11 hả con rồi bây giờ Ở ờ, số con cứ hay bị tụt đấy cô cứ lên một chút lại tụt xuống một chút tụt xuống. ok cô thầy bán cái bài này cái môn đầu tiên là gì môn đầu tiên là football đúng không hay là soccer ấy soccer, ấy cô ờ, tự nhiên số 2 là golf ừ ping pong và table tennis giống nhau mà đúng không số 3 là môn basketball này. Chơi sai. số 4 là tennis số 5 là cricket số 6 là boxing số 7 là hockey hockey khúc côn cầu số 10 là ở à đâu số 9 là wrestling là vật số 10 là chess số yes. 11 là swimming hay là diving nhỉ con đúng á <laughs> câu đấy nhiều nhất với cả bowling. Số 12 vâng. là volleyball. Số 13 là rugby. rugby. Rồi môn uh, bóng bầu dục. Con chọn football cô ạ. À. Bowling. Football à? À ừ đúng rồi. Football ở bên Mỹ thì nó sẽ nói là football, còn nếu mà các nước khác thì gọi là rugby. Số 15 là figure skating. Số 16 là gymnastics, thể dục dụng cụ. Số 17 là horse riding hay gì ấy câu đấy cô làm sai cô cũng không biết số 18 ừ. là uh, baseball baseball số 19 là surfing à surfing là, không phải surfing surfing surfing, là... surfing, surfing. Ôi cô, nó sóng đấy cô. Câu số 20 cô chẳng hiểu câu số 20 luôn. tôi chỉ hỏi surfing đâu, surfing là chèo thuyền buồm cô. Số để để để cô xem là cái máy của cô, cô, nó, nó có chọn nó có chạm vào đây được không tại vì cô đang không nhìn thấy cái gì trên màn hình của cô ấy thì cô sẽ thử nhấn vào cái short and show answer được không đấy trượt lên một tí trượt lên một tí trượt lên một tí được mà cô cái nào mà tô đậm cái nào ơi, mà cô. đậm mẹ cô là cô. cái đáp án đấy cô ơi cô, cái mà tô nhạt là không có cô ơi cô sao con cô bảo là cái lớp này dành cho cấp 2 đúng không cô đây là một surfing ờ đúng rồi con đúng rồi con surfing số 19 là surfing nhưng mà con phải cấp hai đâu con là cấp mấy ai vào được miễn là đủ trình độ của cấp 2 là vào được con ạ đây quá. cấp 2 đây cấp 2 đây này thôi thôi con cần phải hết mà sợ gì hỏi mà cấp 2 rồi về rồi sợ quá à con còn trong này không đây rồi vẫn cứ con rửa con ao rồi đây là, là surfing này đây là diving lặn sprint running điền kinh đúng không số 22 là sailing là chèo thuyền buồm đây là archery bắn cung archery bắn cung đây là dressage cô không biết luôn cô chọn là horse riding con cũng chọn là horse riding ừ. dressage là, là gì dressage dressage. Okay. Training of horse riding perform in exhibition and competition as well as an art. Rồi, nói chung nó cũng thẳng cưỡi ngựa. Đây là trò gì? Đây là cheer, cheerleader ấy, kiểu cheer là cổ vũ. Đấy. Số 26, đây là cross country là cái gì cậu không biết luôn. Cha nha du hành khắp đi quên cái từ mình không sai mà ta cross country extending or moving across a country đâu Ôi cô biết sai kìa cô cross country skiing running à chạy thì như là cũng là một trò chạy nhưng mà chạy ở vùng quê hay gì số 27 là track thế có gọi là đến kinh không what sport is it Ờ, Chứ môn là... sao mới gọi là điền ờ, kinh? Có người nhảy năm 5 một mét qua được cơ. Khó quá, khó quá. Badminton, badminton là họ biết sao? What sport is this? Một chữ tờ. À đâu? Racquetball. Racquetball. Rồi, ok. Sao? Mà cô đang muốn biết là cái sprint và track thì khác gì nhau? Friend không biết Spring và Spring rồi thôi cái này chắc là mình phải về à, tự tìm hiểu thêm thôi chứ cô à, chắc là cô phải tìm hiểu thêm buổi sau cô sẽ nói là còn phân biệt gì nào <laughs> ok xong rồi xem lại cái à, bảng tổng sắp này nào như just spring là chạy tiếp sức đi cô Spring là tiếp sức á chắc không chắc không Spring running à không chắc cái cô chắc kiểu nó kiểu chắc nếu nhầm là kiểu theo dây theo từng cái lộ trình từng giai đoạn cô thì nếu nói như vậy thì nghĩa là kiểu gần giống đồng với chạy tiếp xúc với cô là người này chạy một đoạn xong người là đưa ừ, cái vật gì cho người kia để đến đích cho cô hmm. nhưng cô muốn biết là tiếng việt nó dịch là gì cơ nhưng mà cô nghĩ không chưa phải là tiếp xúc chạy tiếp xúc là gì tiếng Anh là gì đấy cô hay tra này ờ. <gasps> con tưởng bây giờ hết sức là relay race à, khác đấy khác đây con ơi có nhiều loại chạy lắm rồi thế nhá con nhá thứ năm tuần sau chúng ta lại học tiếp nha hôm nay không có trung tâm linh gì đấy thế cô ôi cô con sợ là thứ năm con học cô cô lại ốm ấy Trời, đừng ốm nha để học cô nha rồi, mong là các bạn nào mà thi rồi thì có thể xả hơi, còn bạn nào chưa thi thì tuần sau con thi tốt và thi là tốt nha. Con thi xong rồi cô ạ. À. Ừ, Tôi cũng thi mấy ngày trước. Mấy ngày trước con bỏ rơi tiết của cô. Ừ và lớp cô cho chơi được chơi. <laughs> vừa chơi vừa học. Ok, goodbye and see you next week. Bye bye. See you Goodbye. Không hẹn gặp lại cô. See you, on Thursday không hẹn gặp lại cô ơ hả ừ. không hẹn gặp lại cô không hẹn gặp lại cô tiếng việt cô